bảy ốc vị chanh tự nhiên cực thanh mát Cho bạn cảm giác sảng khoái như đang chiêu Tại bãi biển mát lạnh trong mơ Sưu tập ngay trọn bộ bảy ấp phiên bản giới hạn Bảy ấp thanh mát vị chanh chiêu hè mát lạnh